Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đứa con chung của Kim Tiến và Xuân Phúc quậy phá Đào Hồng Lan. Có thể nói tiêu cực của ngành y tế Việt Nam không có hồi kết. Càng gỡ rối thì vấn đề càng trở nên rối hơn. Vụ án Việt Á cho tới nay đã lở loét ra đến Trung ương với hai cựu bộ trưởng phải vào tù. Đó là ông Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong bối cảnh đó, nhân sự của Bộ Y tế lại khủng hoảng, hết sức nghiêm trọng và buộc Trung ương phải chọn một bộ trưởng không có chuyên môn của ngành y để nắm Bộ Y tế lo cho sức khỏe hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Đây là sự may rủi rất lớn. Đây là hình ảnh nghị quyết số 33 là sản phẩm do bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Nguyễn Xuân Phúc nặn ra. Trước khi lên chức Bộ trưởng vào giữa tháng 10 vừa qua, bà Đào Hồng Lan đã có 3 tháng làm quyền Bộ trưởng. Trong giai đoạn này, bà Lan đã nhờ ông Phạm Minh Chính xử lý những vấn đề còn tồn động từ thời ông Nguyễn Thành Long để lại. Đây là cách làm được đánh giá là khôn khéo khi mà bà đã la toáng lên để Trung ương biết rằng những thứ đó là tàn dư của người tiền nhiệm chứ không phải lỗi của bà. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những vấn đề tiêu cực của Bộ Y tế rất nhiều. Với 3 tháng làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan và ông Phạm Minh Chính không thể xử lý hết được. Thực tế, những tiêu cực trong Bộ Y tế không phải chỉ là những sản phẩm của thời ông Nguyễn thanh Long, mà nó còn là sản phẩm của thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến để lại. Hiện nay, Quốc hội đang bàn về nghị quyết số 33 về tự chủ 4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế. Đây là nghị quyết được xem là đứa con chung của Bộ trưởng Bộ Y tế và Thủ tướng. Vì nghị quyết này được bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo soạn thảo và Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành. Giờ đây nó trở thành một ung nhọt đang gây khó khăn cho bảo đảo Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế đương nhiệm. Nghị quyết này ra đời nhằm thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện của các bệnh viện như Bạch Mai, Chợ Giấy, Hữu Nghị Việt Đức và Bệnh viện Ca. Cho tới nay đã 4 năm đủ để đánh giá rằng chính sách này thất bại hoàn toàn và điều đáng nói là cả hai người tác giả của nghị quyết này đều đã không còn giữ chức vụ cũ. Ông Nguyễn Xuân Phúc thì không còn làm thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì đã về hưu. Đây là hình ảnh thất bại của nghị quyết 33. Trưa ngày 8 tháng 11, một ngày sau khi ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng cho phép Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Ca dừng tự chủ toàn diện theo nghị quyết 33, thực hiện tự chủ theo nghị quyết 60. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng đây là quyết định rất hợp lý bởi đơn vị đang thiếu thốn trầm trọng sau 2 năm thí điểm tự chủ toàn diện. Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện tuyến cuối tại miền Bắc và là một trong bốn bệnh viện cả nước thí điểm tự chủ toàn diện theo nghị quyết số 33 nhóm 1. Ba bệnh viện còn lại là Trợ Giẫy, Hiễu Nghị, Việt Đức và Bệnh viện K. Bệnh viện Bạch Mai thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn từ năm 2020, song dịch COVID-19 bùng phát đã khiến bệnh viện bị phong tỏa từ cuối tháng 3 cùng năm. Trong suốt 2 năm đại dịch vừa qua, bệnh viện hỗ trợ chống dịch trên khắp cả nước. Số lượng người bệnh viện nhân đến khám giảm mạnh do dịch bệnh, nguồn thu sụt giảm 50%. Hiện nay bệnh viện thiếu trang thiết bị trầm trọng, nhiều máy móc thiết bị, đặc biệt là máy móc phục vụ cho hệ thống chuẩn đoán điều trị ung biếu và y học hạt nhân như máy PET-CT, cộng hưởng từ, xạ phẫu, máy hiện đại phục vụ phẫu thuật như thiết bị vi phẫu, robot vân vân phải lưu kho 2 năm nay vì được xem là tang vật của vụ án. Bệnh nhân đến khám không có thiết bị điều trị, bệnh viện phải chuyển lượng lớn bệnh nhân đến bệnh viện khác để chụp PET và xạ trị. Đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan đang phải dọn những gì do nghị quyết 33 để lại. Vấn đề lớn nhất của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam là duy ý chí. Họ làm chính sách dựa vào ý chí chủ quan mà không hề có nghiên cứu kỹ cho nên mới để xảy ra thất bại như thế quan chức của ngành y tế thì có người vào tù, có người còn nhởn nhơ bên ngoài. Ai vào tù thì đều xứng đáng tội của họ đã gây ra, tuy nhiên hậu quả của nó thì người dân phải lãnh đủ. Có thể nói rằng bà là Hồng Lan là tay ngang trong lĩnh vực y tế. Bà nắm Bộ trưởng Bộ Y tế trong lúc này là đang đi trên những cạm bẫy ngầm của người tuyển nhiệm. Nếu không cẩn thận, bà có thể vào nhà tù là nơi rộng mở đối với Bộ trưởng này hơn là chiếc ghế cao lên. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xuất hiện lần cuối khi nào? Bí ẩn gì đây? Kỳ họp Quốc hội lần thứ tư của khóa 15 đã khai mạc vào ngày 20 tháng 10 và dự kiến kết thúc vào ngày 15 tháng 11 năm 2022. Đây là kỳ họp Quốc hội mà ông Vương Đình Huệ là người chịu trách nhiệm điều hành. Ngày khai mạc, chính ông Huệ là người chủ trì và những ngày họp sau đó, ông Huệ cũng phải chủ trì. Đến ngày 30 tháng 10, khi mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường sang Bắc Kinh thăm ông Tập Cảnh Bình, thì có ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đưa tiễn nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của ông Vương Đình Huệ đâu cả. Ngày đó, chính ông Huệ cũng vắng mặt tại hội trường của Quốc hội. Đây là hình ảnh vào ngày 30 tháng 10 đến đưa tiễn ông Tổng Bí Thư thăm Trung Quốc thiếu mất ông Vương Đình Huệ. Đến ngày 1 tháng 11, ông Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh để về nước. Đón ông Nguyễn Phú Trọng có ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Vương Đình Huệ cũng vắng mặt một cách hết sức bí ẩn. Đáng lẽ ra ông Huệ phải có mặt để điều hành quốc hội nhưng ông Huệ lại vắng mặt. Nếu ông Huệ đi công tác nước ngoài thì chắc chắn báo chí đã đưa tin. Đằng này ông Huệ lại vắng mặt tại quốc hội và vắng bóng trên truyền thông cho tới hôm nay. Đây là hiện tượng vắng mặt rất bất thường mà nhiều người đã đặt câu hỏi phải chăng ông Vương Đình Huệ gặp vấn đề về sức khỏe? Câu hỏi đặt ra là ông Vương Đình Huệ vắng bóng trên truyền thông từ khi nào? Nếu tra trên cơ thì kết quả ông Vương Đình Huệ xuất hiện gần đây nhất là vào ngày tối 27 tháng 10 tại nhà hát lớn Hà Nội. Ông Huệ đến đây để tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2021. Tham dự có các ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cũng như Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Lê Huy Vịnh. Đây là hình ảnh khi đón ông Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc về thiếu mất ông Vương Đình Huệ. Cùng dự có ông Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Vifotech, lãnh đạo các bộ ban ngành và các nhà khoa học, nhà sáng tạo, sáng chế. Như vậy là ông Huệ xuất hiện lần cuối vào ngày 27, đến nay đã 11 ngày ông Huệ đã không hề xuất hiện trên truyền thông lần nào nữa. Sự vắng mặt của ông Huệ bắt đầu đã làm dư luận đặt câu hỏi từ nhiều ngày qua. Gần đây nhất một ủy viên Bộ Chính trị cũng vắng mặt khá lâu, đó là ông Tô Lâm vắng mặt trên truyền thông sau khi đi Mỹ cùng ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trở về. Và lần đó mạng xã hội cũng đặt câu hỏi rất nhiều nghi vấn về ông Tô Lâm. Có người còn nghĩ đến việc ông Tô Lâm vắng mặt vì bệnh. Tuy nhiên sau đó ông Tô Lâm xuất hiện và xóa tan nghi ngờ. Lần này, ông Vương Đình Huệ đã vắng mặt hơn 10 ngày. Nếu ông Huệ tiếp tục vắng mặt, lời đồn sẽ theo đó mà nổi lên rất dữ dội. Chính trường Việt Nam vốn rất khốc liệt, cứ mỗi lần quan chức cấp bộ chính trị vắng mặt lâu thì người ta lại nghi ngờ với những màn đấu đá triệt hạ bằng những thủ đoạn đáng sợ nhất. Và sự thật nhiều người cũng bị như thế như trường hợp của ông Nguyễn Bá Thành và ông Trần Đại Quang là một ví dụ. Các vị trí trong tứ trụ cạnh tranh nhau rất khốc liệt mọi khả năng đều có thể xảy ra. Đây là hình ảnh lần gần đây nhất ông Vương Đình Huệ xuất hiện trên truyền thông là vào ngày 27 tháng 10 năm 2022. Trường hợp ông Vương Đình Huệ vắng mặt nếu không có vấn đề về sức khỏe thì ông Huệ cũng cần phải xuất hiện. Nếu không trong những ngày tới tin đồn lại bùng lên và lúc đó chính quyền có muốn bịt cũng không xong. Trong số các ứng viên thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trong 3 năm tới thì hiện nay ông Vương Đình Huệ được cho là sáng giá nhất. Tuy nhiên, trên chính trường, ai sáng giá nhất thì người đó cũng cần phải chuẩn bị đối phó với những rủi ro lớn nhất. Trò chơi chính trị ở thượng tầng nó là thế, không ai tránh né được. Vậy ông Vượng đang ở đâu cũng nên xuất hiện để người dân được biết.